Xin chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người nhé Đã tiếp tục quay trở lại nội dung tiếp theo Buổi sáng nay của Giang Nay thì uh, Giang mới chủ yếu uh, đi uh, xem để bắt con lợn cho nhà xóa phà cho nu ấy Đây nhà em trai hiện tại uh, một cô đang ở với chú rồi Thì Giang đã xây xong cái chuồng lợn một lợp xong rồi Nay mình mới đi xem lợn để bắt lợn Giờ hiện tại mình đang ngó mặt tại uh, cũng gần khu vực hàng trắng lừa thôi bắt cả hàng xóm luôn Ờ, hai con kia là con con con mái hết à Để nó nó lù nhỏ là ăn nụ lù ờ. Thế thì cha rúa thì rúa đi ừ. Mùng nó mua buồn rúa Rồi vậy cứ tụ cứ tụ ớt tê thắng có Ờ nó rúa tờ đấy Theo cái nó hú ớt tê nọ nó Để cho tụ Nó đùa tê Thầu kia nó à này sẽ sống bị bị trông lỗ Ồ, thế mà Lào, chỉ Lào ít lưu lì quá à. Ừ. Con này ờ, ăn đậu, ăn phó rồi. Ừ. Ờ, mặn phải ăn tổ ôm con. Mềm quá. À? Ừ. Ờ, ăn bát luôn ăn tổ ôm con. Đấy, tổ rúa đi, tổ, tổ rúa đi. Mua đi. Xong là cho lên ờ, cân. Con luôn cho gia đình. Của anh ấy đúng không? Khó thủ trục, muốn nó bình gồm quên à, à, à thì để lúc chú tí sẽ đi gì tí tám xuống năm mươi lên bắt tí đâu có mười sáu, có bán mười chín cân là có mười sáu có mười lăm lúc hả sẽ lịch gì xí này hôm qua xỉn cũng bán hôm nay xỉn cũng bán nhưng mà bảo chú cần tiền nên bắt giúp chú ở nhà có chữ rồi em vô có chữ mua thì mua chứ mua ít là mà mình có xin đấy Lợn này là lợn ở trên à, bản luôn nha quý bác anh chị nhé Lợn này khá là đẹp luôn Mình thấy là con lợn à, Mình sẽ bắt cái con lợn lái đen kia To để làm giống Con lợn con kia là con đực khoảng 6 triệu Tại vì ờ, trên bản khá là nắng đẹp hôm nay, thời tiết rất là tuyệt vời luôn dịu. Ờ, cân ờ, cái uh, lồng được 18 kg ở trên này thì bà con bán lợn bán theo cân các anh chị ấy. không không kiểu ở trên ờ, hà giang nhiều vào bán theo con đấy đúng rồi thế thôi anh em nhấc rồi buộc dây vào tám cân lồng Minh ơi rồi chân ra nặng đấy nhờ nhát là chi á con này ờ, sắp ờ, ấy rồi đấy sắp ờ, lấy được chờ được rồi đấy nhanh lấy rồi hả à? ôi thế là lấy rồi đấy ra về nuôi là sắp có lứa đầu tiên rồi đấy ừ. nhanh thôi đỏ nặng đấy nhờ con này nặng đấy không đơn giản đâu Ô, cái chân nó bị ấy rồi, tuột cái cái nó không giống là kia rồi chạ. Đúng rồi, mọi người phải buộc lại kia đó Một thả tay Giữ nha, Oh. không, không, không. Nằm mình bắt cần đấy Lấy, lấy lên một tí đi, kiêng nó lên không được, không được, mọi người phải từ từ, từ từ, đừng đừng ai động đến nó, nó, nó giật mình nó chạy Khó chụp nó cho tua chả không cần qua rồi rồi rồi rồi bỏ tay đi bỏ tay đi bốn tám bốn tám bốn mình chính ơi mình chính ơi nó đứng một chút đó để xem nó chút chuột này ừ. buông vào ký vào cha còn ba mươi... À, nặng mà, con này nặng mà Ừ, Tính đi trừ đi 52 trừ đi 17 Còn uh, à, 35 à? kg Nặng nhờ 35 cân 35 cân đấy Nhân 15 Nhiều, 5 vùng, 5 vùng có rất rõ không? Ai là? không ừ, ừ. có chữ hả ừ. tí mình chữ hả hả mà nó tính bên này ừ. và rất là đơn giản rồi đấy hả kêu là năm dạ. triệu bốn trăm hai mươi ngàn không rẻ đâu chà dạ. đấy em mang về luôn đi nhá năm triệu bốn trăm năm mươi ừ. 5 triệu 420 ngàn ờ, 420 ngàn 5 đồng thì thôi lấy khênh về đi nhờ nhờ anh ấy khênh về cho Đây đây lấy cây cây dài anh em Lấy cây dài đi trai Lấy cây dài sỏ vào đây Đúng rồi Đúng 35 kg nhân với giá là 15,5 nhé Phục vụ anh chị nhé thì uh, hết giờ 5 triệu 420 ngàn mình gửi anh ấy à, luôn đổi 500 thôi 500 tiền lẻ cô này khám hả bưu đây là 1 2 3 4 5 hơn 500 nữa đây em gửi anh nhé 5 triệu này anh đếm đi cái mù chậu là bà lẽ nó cái bà cái khăn lẽ của ừ. hai trăm này ba trăm này bốn trăm này hai mươi ngàn đấy đúng nhá hai vợ chồng đếm đủ chưa không tí lại bảo thiếu à, ok nhá không ừ. lăn tăn nhá rồi cảm ơn anh chị nhá về đây bây giờ dạ. mình sẽ ờ, với cô mình về để ờ, thả con lợn vào chuồng nhà em cha lợn lợn trên bản này ờ, cũng khá là đắt luôn các anh chị lợn đen này đây là lợn lợn nói mà ừ. Đấy, thì uh, mọi người đã khanh lợn về nhà thả rồi các anh chị nhá cái chuồng lợn hôm qua mà mọi người đã lợp xong này các anh chị này đó rất là đẹp luôn rất tuyệt vời không có gì à, để mà bàn cãi nữa rồi thì à, qua đây thì à, Giang cũng phép các anh chị cùng toàn thể mọi người là mình cũng công khai tài chính là xây chuồng lợn và bắt lợn hay bao nhiêu để cho cô các bạn anh chị cùng à, nắm bắt nhé đây cái à, là danh sách mình có ghi kỹ càng này các bạn anh chị có thể xem Đấy, xây chuồng lợn cộng mua lợn này tiền thì à, đang mua vật liệu này là mua lần đầu tiên là 1.000 viên nhưng mà sau đó thiếu thì đang mua là 1.200 viên à, nhân với 1.000 à, đồng một viên là 1 triệu 200 đấy và mình mua xây xi măng và chát vào áo và cột nữa là 11 bao xi măng nhân 65.000 một bao đó thì bằng ờ, sáu trăm năm mươi ngàn tiền xi măng đó. tấm lợp thì uh, mình ghi là 21 tấm nhân giá 40 840 ngàn nhưng mà thiếu 3 tấm nhưng mình chưa mua, mua được cũng 3 triệu tấm nữa thì mình sẽ mua lợp đốt cho cái à, nóc kìa các anh chị nhé Đấy. dây thép cộng hai lạng đinh là tổng 35 ngàn gà mình mua cho anh em à, để à, giúp nhà em cha là 2,8 kg đấy là 200 ngàn là 70 ngàn một kg cát xây thì là mình xây hết à, một khối dưới à, mà mình lấy thêm là hình khối 8 ấy. đấy lên đến đây vận chuyển đây là 600 ngàn một khối hai khối là 600 ngàn gần hai khối đấy, một con lợn hôm nay mình bắt là 35 kg nhân giá là 15,5 đấy ở trên này mọi người bán theo ấy mà thì là hết 5 triệu 420 ngàn đó và cộng toàn bộ chi phí mà từ lúc làm chuồng lợn rồi mua vật liệu là số tiền là 8 triệu 945 ngàn nha cô bác anh chị nhé đó đây cô bác anh chị có thể nhìn à, kỹ hơn này đó mình ký ờ, ghi chi tiết đầy đủ và số tiền này thì là của chú Điền Vũ trước thì đang có à, ghi hình ờ, cũng nói cho các anh chị cùng toàn thể mọi người biết rồi và qua đây thì à, Giang cũng thay mặt gia đình cháu Phà cháu Nu cháu mồ côi hiện tại đang ở với chú là cha ấy ruột Đấy, xin gửi lời chân thành cảm ơn sâu sắc nhất à, tới chú và cái số tiền mà còn dư lại của chú thì à, trong à, video rằng sẽ ghi chi tiết hơn để cho cô anh chị cùng theo dõi Đấy thì mình cũng bảo em uh, ờ, cha là lấy cái ván mình mình mình, mình uh, đi mình làm cái cái uh, năm ngăn ấy mà còn còn xi măng mà còn cát nữa mình xây mình làm cái ấy của nó này. và nhiều quý ba anh chị hỏi là để phốt mình ra ở bên này này anh chị này trước mình bảo là nào mình bảo là, cha là mình có thể đào ở dưới này nó ấy bằng hố này thì là mình cũng ống này là ống 90 là mình cũng nối thì cái này này bảo em cha là là, đào sẽ sang cái bể phốt này đây và nó chảy nước vào đây không thì mình sẽ đào một cái uh, bể phốt nó ở dưới này đào hố dưới này trong mình bảo là cái ống này là mình bảo em cha là sẽ đào một cái hố đây không mình chứa riêng không mình sẽ nối cái ống này vào đây mà ống nhựa thì mình cũng mua rồi nhưng mà mình cũng chưa, chưa lắp mình để nó thải cái nước mình nó rửa đấy ăn được con ơi sơ ăn nhẹ sơ là thả hết ăn đúng đúng rồi mấy sơ bà mình chưa hết cái đó mình thả ra mà cầm à, à. Đấy, lượng 35 cân đấy to đấy con này. Con này lấy được rồi đấy. Lấy được rồi. Vâng. Con này nó động lấy lấy được rồi. rồi. Còn 2 tháng sau là đẻ đấy. Cái này à, nó lấy động xong rồi mà, động xong rồi. Đấy. Cho cho cho trèo rồi Đấy. Nó không nhảy vào ấy, từ lúc chưa gặt lúa, sắp gặt lúa. Đấy, thế thì có chừa rồi, có lái rồi. Đấy. Có một tháng rồi đấy. Lao mình được một tháng rồi. Đấy. Vâng. Ờ, ờ, có chửa rồi thì sau này chỉ nuôi ờ, để là là, là. <laughs> Đấy rồi đúng rồi em sẻ đi tạm vào bằng nhau ấy chút mình đóng cái kia vào, mình vào con này là quá đẹp này vợ cha mà không chịu khó chăm này thôi thân nó cũng không để đâu đấy sửa trước rồi này à. mẹ đẹp thế này còn không muốn lấy à. chạy ra đẹp chạy vào xem nói đẹp mà nếu mà cô đi xem là cô thích con này trước luôn con này mà chăm bắm lên ờ, của anh chị là mua ăn no ấy thì cậu mua để à, nhanh lắm con là cũng ấy đấy con là mập mạp đấy nhìn cái kia của nó cua nó rồi chứ khánh nó cua nha họ ừ. mua tụ cua họ là cua họ ít ít ít ít ít Hồi xưa là giang nuôi lợn nhà ỉa xuống là cho xuống cái này nhá Nót lên sau này bảo cha đào một cái hố bên này này Nó khác làm hết Đào cái hố bên cạnh này để ờ, hấp phân khô nó vào Để sau này mình bón là rau ấy bón rau dạ. bón ruộng cho mà được to con này to chít ra thì xong tức tức à, ừ, ừ, ờ. nào lúc nào cái bùa mà nào bùa ruộng nhá chỗ đó chỗ đó thì nó rồi ừ. ờ, có được rồi bùa rồng rồng á sang lùa lao à, chúng mày đòi hỏi gì hơn nữa rồi đúng không lao mà dù đi nhuộm kiểu đó xây rồi đó lỗ ổn rồi còn ừ, xây rồi ờ, ờ, đây là chỉ mình chỉ ấy thôi chăm uh, sóc nó thôi cha nhá vâng ở đây bàn giao cho em nhá mất chịu trách nhiệm với nha anh không chịu trách nhiệm đâu nhá vâng ừ anh ạ <laughs> bây giờ mất đi rồi bảo anh giang đi mua con khác cho nên thì anh chịu thôi nha. ờ, tiền nong là anh gửi cho người ta hết rồi đấy giờ bàn giao cho hai vợ chồng nuôi uh, nó có chữa chứ là quá tốt rồi nó là cái con nó không có chữa ấy hơn người khác mà rồi mình chỉ nuôi là nó đẻ thôi à. với lại bà con nuôi trên này thì ăn cái cỏ vừng ấy thôi cái này mày Cám cho. À, sa nả ấy cơ cái này xuống một tí thì không à, làm cái bậc câu hùa mua họ đấy ờ. ừ. làm cái bậc lên xuống, làm ao pê à, làm cái bậc lên làm chỗ này làm chỗ này nên làm ao cái làm cái bậc này có xi măng như này này chát nó vào con xi quất vào <laughs> Cá quên cho con. Đói mà. Thôi mang cái lồng này đi cất cho mọi người. Em thử em một cái ngón ra la cho nó ăn ăn không? Nó, sợ chuồng ấy, quen chủ. Hai chỗ. Lợn là thích ăn rau lang các bác chị. Sợ chuồng. À, bên là chân trắng, bên chân đen. nói chung là lợn bản thì à, như này là mình thấy là giá cả nó cũng hợp lý là mọi người cũng mua ở trên này mà phố là như vậy hết ngày hôm nay là cũng à, bắt xong lợn đã bàn giao cho em trà rồi ông bảo em quản lý chăm sóc nuôi nấng sau này thì thoảng mình lên thăm lợn để là như thế nào mình cùng uh, theo dõi nhé biết có lẽ là giang cũng ờ, xin phép được ờ, khép lại cái ờ, video của giang ngày hôm nay ở đây thôi thì uh, cũng đã hoàn thành trách nhiệm chỉ còn ba cái tấm lợp nữa thì mình cũng uh, đã gửi tiền cho mới đi mua tấm lợp về mình lợp nốt chỉ đấy là xong đấy và chi phí uh, tất cả mọi thứ thì mình cũng đã đọc kỹ rồi và mình cũng uh, sẽ ghi lên này, màn hình để cứ có anh chị nào mà không uh, hiểu xem chưa rõ mọi người có thể xem lại à, Giang xin chào tạm biệt hẹn gặp lại các anh chị cùng toàn thể mọi người nhé ở những video tiếp theo Đấy. Đấy, phía bên trên này nhà em cha một cái hoàn cảnh ờ, gia đình cũng ờ, rất là khó khăn hai cháu một cô ở với chú chú là rất là khó khăn ờ ờ con về bà nhá ừ. ừ. về nhá ừ. hai bà chơi nhau nhỉ